vẫn mong một người tôi mong một ngày em sẽ quay về đây sao em ra đi không một lời từ xa?